mới reset máy lại luôn nha cô chú anh chị tiếp tục phát nha chuyến xe không đồng còn quà còn quà là còn còn phát ngay ngày hôm nay chưa về còn được gần 20 phần nha 17 phần mới kiểm tra lại còn 17 phần nha nên ờ, anh em mình sẽ tiếp tục phát nha cô chú anh chị ơi đang à, đi à, vô đường à, Nguyễn Đệ nha với lại hôm nay mới có chín rưỡi à còn 17 phần nên tiếp tục phát cho bà con tiếp rau còn 17 phần đồng nghĩa với sẽ tiếp tục phát thêm 17 phần nữa phát 17 phần này nữa là xong bữa nay cũng đứt ờ, cả trăm phần trăm phần 97 phần là chính xác nhất hello em hưng nhỏ hello chụp nhát bạn Nguyễn Thị Diễm Diễm ơi hẻm 583 mình đã vòng qua một cua rồi nhé nên hơn giờ mình không có vòng xuống nữa nha chị Ly Jenny là bữa hổm em có cho rồi mà chị ngay khách sạn Tây Nam đó ngày mai cho em một phần nhé anh Phước hẻm liên tổ 56 Nguyễn Văn Linh bạn Nguyễn Di Phương Lan mấy gà bạn có nhận được uh, phần quà nào chưa Ủa hồi nãy bạn à, Huệ Kim Trinh mới nhắn đó bà cụ 82 tuổi ở 160 tầm du giờ nhảy qua hẻm 304 tầm du. Kéo kính lên sao? Hồi nãy mới nhắn ờ, uh, 160 giờ lên uh, 300 300 ờ, rồi xong cái mình nói mình phát hẻm 100 ờ, một cái gì nè 160 với lại 278 rồi cái giờ bạn bắt đầu bạn ờ, bình luận lên là hẻm 304 nhìn tưởng đâu ấy không ai gì thua thua non nói chung là mình không ghé luôn nha đây chỗ Trần Văn ơn Trần Văn ơn bạn này bạn này nhắn đây cũng chắc cũng có 3 ngày rồi đó hình như em xin à, anh cũng mấy ngày rồi đó phải không dạ dạ rồi mấy ngày còn gì ăn không dạ bên em còn gạo mà hết gạo hết gạo hả gạo còn được bao nhiêu dạ em còn được à, bao năm ký? bao năm ký hả cái đó là lúc đó em mua hay là sao dạ cũng của mấy anh đi trước cho á em à, ờ, cái đợt mà anh phát ở đây đó phải không dạ không ở đợt của anh giống như cô hương lý là em không biết luôn ờ à, vậy đó hả rồi ok để anh gửi thêm anh gửi thêm cho uh, em em gạo khỏi gạo hả dạ. rồi ok lấy ờ lấy uh, cho em lấy phần rau với lại uh, phần rau với lại uh, mì trứng không lấy gạo gạo ăn đủ không ở mấy người mình nên hả 5 kg nhắm ăn đủ không hai phiên phải không ăn tới uh, 8 tới tháng 9 phải không tới về quê hả giảm chỉ thị là chạy về quê hả nhớ nhà lắm rồi hả mấy tháng rồi mắc kẹt ừ, khanh chưa thấy gì khanh chưa thấy gì ở khanh nãy nhớ cái bé đu ghi vỏ ờ, không rồi ok em vậy nha lấy vô giùm anh nha đô ghi vỏ hẻm 74 đó khanh nhiệt tình bay xuống đưa tận tay luôn đó tính muốn bay qua cái chỗ à, chỗ phong tỏ người ta luôn á nhớ nghe đô ghi vỏ hẻm 74 Cái gượt gì cơ? chảy nhà cho ham hố ha ngồi xe nó có đời nào nó ban xuống trước đâu ý mà xe gạo mình chở bên đây á nha xe bên kia là chở rau với lại ờ, mì trứng sữa mà chưa gì chân nó ban xuống lẹo quá dạ còn nha bạn ờ, minh phúc nguyễn quá nhanh quá nguy ok anh ờ, khánh khánh minh lê chúc sức khỏe luôn nha một phần nữa là mình còn được rau với ờ, rau với mì thì mình còn sẽ còn là 16 phần nha mình bắt đầu đếm ngược nha 16 phần 16 phần mà lạng cách mạng tháng 8 cái là <laughs> dằn dách được em mệt chết từ từ các bạn mình cũng sẽ ờ, mình canh ở trên này nếu mà đúng cái khu đó khu đó mà như thế nào thì mình đã chưa từng cho thì mình sẽ lợi mình cho thôi nên các bạn cứ an tâm nha có hai lựa chọn một <laughs> cách mạng tháng tám hai là thôi dòng gì dưới đây đi lên lên cách mạng tháng tám nhiều đây không đủ để cách mạng tháng tám đâu Điển từ thẳng tiến có anh lim có anh lim Trần nè hỏi anh uh, quán quán ăn có có anh mà ngay chỗ mà quán đồng xanh hẻm 4 đó anh hỏi có cần bảo vệ giữ xe không kìa dạ bảo vệ giữ xe là em đăng ký rồi nha anh lim Trần qua dịch là em đăng ký em giữ xe cho anh thuận rồi nha em xin vô vị trí rửa chén nha dạ em đã vô vị trí đó rồi nên không ai giành được vị trí bảo vệ với lại rửa chén nha, nha. phục vụ là em thâu tóm hết luôn em đã xin rồi anh nói vậy sao được em cũng ở cái mạng tháng 8 mà tại vì còn 16 phần là lên không có đủ phát ở trên này em bởi vì anh sẽ dòng về dưới này tại cái mạng tháng 8 là phải đem theo rất là nhiều mới đủ chứ không phải là anh chê chê hay là hay là phân biệt ở, ở đâu tại vì có 16 phần thì lên đây sẽ không đủ đâu không đủ để phát thì thôi mình ờ, để một dịp khác đem nhiều đồ hơn thì mình sẽ lên còn ờ, bữa nay còn ít thì mình sẽ dòng ở dưới này câu chuyện là đơn giản là vậy thôi dạ chào mấy anh một trăm chín mươi chín à, khu phố hai Ngô Chí Thuận quận Thủ Đức thành phố Hà Nội trời ơi tới Hà Nội luôn tới Hà Nội luôn rồi Hà Nội mình đi không có tới bạn ơi hồi nãy có hồi nãy có bạn nào ở dưới Trần Phú xin á có bạn nào không có bạn nào xin không với trần phú với trần phú đó nãy có bạn nào nhắn tin xin mình đó nghe trần phú đó thí thí xin sáu phần hộ khó khăn hẻm tổ 7 sẹt chính là ở đâu trời bạn Nguyễn Thị Mai anh giúp em một xin một phần nữa em sẽ không xin nữa hứa nha hứa nha đừng có dụ nữa nha Nguyễn Thị Mai em ở đâu nè hứa nha cơn mưa lạnh giá cơn mưa lạnh giá sẽ gặp cơn mưa ngang qua Châu Bảo Trân nào có qua 30 tháng 4 chợ Xuân Khánh cho em một phần rau mì để đó hồi để coi coi anh sắp xếp luôn anh đang ờ, anh đang ờ, dạo phố ngày mai là tới cử đổ xăng rồi bởi vì gán chạy cho nó hết xăng luôn gửi bưu điện qua nhung vỏ, gửi bưu điện được ờ, chắc tới trên ờ, Hà Nội tới tới Hà Nội là chắc hột dịch nè nó chắc còn được cái vỏ không quá rồi gao thì chắc tới đó là chắc nó, nó, nó thúi quắc luôn mời mình chuẩn bị đi test này lát em mình... nói một là một vậy em ở đâu em Nguyễn Thị Mai lát mình ghé Nam uống nước gói nữa <laughs> mai mình chuẩn bị đi test em nói một là một hai là hai và ba là ba bốn là bốn năm là năm còn 16 phần nha chúc sức khỏe bạn Nguyễn Toàn hát cho hết luôn mới về sau lưng đa khoa đa khoa gì đa khoa trung ương hả xin lỗi để mai em hỏi cô chú cầu gạch xúc trời ơi cầu gạch xúc Nguyễn Linh cả sao đưa lên mấy cái địa chỉ xa xa không vậy ghé hẻm 99 hẻm 99 30 tháng 4 cho rồi bạn ơi mới cho cái bẹp đã cách đây mấy bữa đây xong rồi các bà cụ tóc bạc qua xin đó nhớ hết à bữa hổm là xin có bốn năm phần nhưng mà hồi cuối cùng lại ngay cái hẻm đó đẻ ra gần à, cả chục phần bên Trần Phú không? Không có phải không? Không có phải không? Không có thì mình vòng về đây Vòng về Hồng Dương đi anh Cầu Dược An Sương Ok em bạn uh, My Phương Võ nè ngay uh, dòng xây Hồng Dương nè hẻm 4 cách mạng tháng 8 dòng xe Wincom Hùng Dương Mi Phương Võ dòng dòng lại đi rồi em ra đầu hẻm luôn nha anh dòng lại trở lại nha em Mi Phương Võ xin dùm chứ nó đâu có rồi nè vậy đó hả xin dùm phải không rồi em Mi Phương Võ em kêu ai dòng ra đầu chốt lấy nha Hải Lâm luôn ngay hẻm 4 là ra luôn nha em hàng ghé lại đó Lê Lợi là ở đâu? Sướng dưới luôn phải không? 192 Lê Lợi Ok nha Lê Lợi hút dưới này Rồi bạn nào Trần Phú đọc địa chỉ nha Trần Phú Lê Lợi nè Hút dưới này thì anh chưa có cho nhiều Anh sẽ xuống đây cho em xin 7 phần chọi em á chọi em á là ở đâu em anh cũng chả biết ở đâu luôn nữa chợ nhà em á chợ, ờ, à, nhà em ở đâu em nhà em ở nhà em á ngay chốt luôn à, một phần với lại một phần rau dạ em ờ, có người ra nhận đồ anh em gửi uh, nhu yếu phẩm á một phần uh, đầy đủ với uh, một phần uh, rau là tính ra hai phần rau đó với một trứng gạo để hai người riêng bữa em có nhận gọi trong trọ hỏi nhờ xin giùm em nhắn tin không em ơi nói chung là đừng có xin giùm xin giùm giờ cuộc sống này không à. biết cái tin ai nữa ừ, em có ờ, mới comment xin một phần ở trên bốn phải không một đại đủ với một dao phải không anh ờ đúng rồi có điện cho người lấy chưa rồi rồi rồi KTTK là ở đâu? Ngang Mậu Thân cho xin một phần. kt tk này là ngay hẻm 1. Hẻm 1 Mậu Thân á, bữa chạy xe đạp qua đó. Nhưng mà mới bữa bữa nào? Anh nhớ là bữa hổm là bé chạy xe đạp qua. Tên gì? Tên Đạt, Tên Đạt. Rồi cái bé sinh gao là tên gì ta? Có chạy ra lấy không? em nào xin rau đó nãy xin rau đó cái chú à, Nguyễn Dục nè kêu hết hồn chưa bạn nào xin rau nãy đâu ra lấy luôn nha ra chưa rồi em xin rau đúng không rồi em lấy bịch rau đi em còn cái kia để cho bạn kia ờ lấy bịch rau á rồi rồi Cô hỏi tên nó là đạt hay gì không phải đạt mà người khác rồi còn cái kia là của người tên đạt rồi em cảm ơn nha mấy anh dạ em chào rồi rồi vòng qua bên ờ, xuống ờ, trần phú đi bảy mươi lăm trần phú sáu mươi lăm trần rồi uh, gì lê lợi nãy đây nè không em ơi xin một lần nữa thôi không cho gì em Nguyễn Thị Mai hả Ủa em là 18 sạc chín anh tưởng em ở đâu chứ mới cách đây mấy bữa mà đâu có lâu đâu em Nguyễn Thị Mai trời đâu bên bển chạy qua đây kêu nữa vậy chạy qua bên lộ đó tấp bên đó đi tấp bên lộ đi ờ đi vòng vòng bên không tấp bên lộ bên đây nè tấp ngay hướng ờ, trần phú á để đó vòng qua nữa mất công vòng có sữa em ơi Đừng có xin sữa nữa nha Anh không có sữa Giờ cho mấy cái này không là đuối muốn chết rồi Giờ sữa đâu nữa Ôi kéo qua đông cái gì Đâu chạy qua đây vậy? Xin cho chú nào sinh viên hẻm 54 hả rồi hai người kia được rồi sao à, hẻm 67 hả ở đây đây lâu chưa dạ. đây bữa bữa hổm là như là phát đồ thiếu con đó phải không rồi chú cho thêm trăm ngàn đó phải không dạ, rồi hai người kia là ai dạ, ờ, sớm hả rồi sao biết chạy ra đây ờ, vậy hả ờ à, rồi ba người là có ở chung nhau không lấy à, ba phần cho ba bé này đi lấy ba phần cho ba bé này đi rồi xong rồi đi để xuống đi ba phần đi rồi chạy để ba phần để ba bao gạo xuống đi để ba phần thôi cho ba phần xong rồi đi được rồi nói chung là không có xin thêm gì nữa chứ á để ba phần vậy là xong rồi người phần là được rồi dạ dạ chị 25 không chị sao chạy qua bên 192 à, Lê Lợi trước đi anh đường về 75 nó bên lộ mà mình ngược chiều sao ghé được chạy qua bên Lê Lợi trước xong rồi mình vòng về 75 592 Lê Lợi là bạn nào ta bạn Phạm Việt 192 ờ, 192 ờ, khúc dưới này là chưa có cho luôn 192 khúc nào chắc khúc gì yeah. không em ơi chi rồi lỡ có gì rồi bị phạt quan nữa ủa công viên nước hả à công viên nước xích dưới ừ. kia đợi tí xíu nha bạn Mỹ Ngọc hả bây giờ anh đi ra ngoài đường anh đón em đi rồi em đang chạy tới nè 192 đúng không rồi. Hoàng hôm nay em Phước lên Sài Gòn thầy chợ cho bà con nghèo ừ. biết tại sao mà chạy theo xe vậy Phước không cho không chạy theo xe honda chạy từ kia nữa không cho phải không lỡ mà có chuyện gì cái rồi ai cũng chạy kiểu này hết trơn phước chạy cái chạy theo vậy hết trơn rồi cho cho biết rồi lỡ rồi có chuyện gì rồi bị phạt nữa rồi rồi mất công rồi cứ xem xong rồi chạy Đúng theo chạy theo xong rồi nữa lỡ có chuyện gì cái phước sẽ chịu trách nhiệm sao rồi phước bị phạt hay là sao vậy phước không có cho luôn nha một người sẽ chạy theo xe được thì về sau sẽ các bạn sẽ lấy xe ra chạy theo rồi lỡ bị phạt rồi đổi thừa cho cái nhóm Phước ừ buổi tối chạy vậy rồi cô chú anh chị chạy xe theo rồi lỡ bị phạt rồi rồi Phước lại mất công về sau lại chịu thêm cái này cái kia nữa nói chung là sẽ không cho để hạn chế cho mọi người đừng có ý y mà hở cái khách xe chạy theo mình cái đó là ý muốn tốt tùy duyên mọi người chạy thôi của anh tùy duyên mà khi mà gặp thôi chứ giờ ai cũng thấy chạy ở dưới đường này xách xe chạy theo chạy theo chạy theo riết rồi một nùi ở ngoài đường rồi lúc đó lỡ có chuyện gì ai chịu trách nhiệm lỡ phước bị phạt nữa sao bởi vì giờ cô chú anh chị cứ nói tại tại chỗ nào nha có duyên thì phước sẽ tự tới nha chứ đừng có mà xách xe ra chạy theo nha phước không có phát nữa đâu nha phát cho một người được thì người thứ hai cũng sẽ nhận như vậy và người thứ ba cũng như vậy người thứ bốn cũng như vậy và ai cũng chạy xe theo vậy chứ người cuối cùng không có trật tự gì hết đó là câu trả lời của bạn hồi nãy bạn Miễn Ngọc bạn hỏi sao mà thấy chạy xe theo vậy mà anh lại chạy luôn chạy theo thì mỗi em hai triệu không nhưng mà khi đó biết là phạt phạt bạn đó nhưng mà bạn ấy sẽ nói là thấy anh Phước chạy ở ngoài đường đó rồi em chạy theo em xin quà thì khi đó ai chịu trách nhiệm thì khi đó lỡ rồi vì các bạn mà Phước lại bị ảnh hưởng về sau nữa rồi lỡ rồi đùng lên cái rồi không cho Phước đi phát nữa dạo công viên không sao dạo rồi sẽ ảnh hưởng biết bao nhiêu người nữa <laughs> nên khỏi chạy theo nha Phước không có phát kiểu đó nữa nha biết là khổ mới chạy theo nhưng mà cũng khó lắm Hả? thật sự khó lắm cô chú anh chị ừ. thì đúng là phạt là phạt các bạn chứ đâu phạt phước đâu phạt các bạn các bạn chạy theo thì phạt các bạn 2 triệu nhưng mà sau người ta hỏi sao đi ra đường thì nói ừ em thấy xe anh Phước ờ, chạy ngoài đường để đi phát quà và em chạy theo rồi khi đó gỗ đầu qua sao mời Phước lên làm việc nữa rồi hỏi lý do này do kia rồi cấm luôn cấm phát luôn rồi về sau nữa bà con nữa biết bao nhiêu người sẽ không được phát cái đó là một câu chuyện về sau nữa lý do đó để nói cho các bạn hiểu đó tại vì mỗi khi phước làm cái gì phải suy nghĩ cũng nhiều lắm chứ các bạn chạy theo đưa cho các bạn gì cũng xong rồi nhưng mà người khác thấy sẽ chạy theo nữa bởi mấy gài phước cũng sợ rồi thông cảm nha đừng xách xe chạy theo cứ ở yên trong nhà thôi có duyên thì phước sẽ tới có giải thích hợp tình hợp lý mà <clears throat> trả lời rất là nhiều lần rồi thật sự ra phát ban ngày nó khỏe hơn nhưng ban ngày lấy rau đâu cho mọi người phát đồ khô cũng được mà đúng không bạn gia hân ra ngay cây xăng à, trần phú nha bạn vì cái ăn phải bất chấp anh Phước ơi chờ anh lại nhà người ta đói chết thì các bạn cứ liên hệ bên khu vực địa phương cũng là cái câu mà các bạn đói chết đó mà Phước bị phạt 10 triệu nữa đó cũng cũng vì tin các bạn đó nhưng mà các bạn cứ nghĩ câu đơn giản như thế này từ bữa tới giờ đâu có cái ca nào gọi là ghi là chết gì đói đâu đúng không ừ. đâu có ca nào ghi chết gì đói đâu mà các bạn nó chờ phước lợi với lại đâu phải trách nhiệm của phước là là phải giúp các bạn đâu phước chỉ phát tâm từ thiện thôi nói chung là nói sao các bạn cũng không hiểu chưa các bạn chỉ biết bản thân mình thôi ở trên youtube không có gì rất biết mọi người đối với chạy theo nhưng mà cái đó là cái cái hậu quả về sau như thế nào thì các bạn đâu nghĩ được. Cho ông phần xuống luôn em ơi. Cho xuống một phần. Rồi Phước đâu cũng có kêu các bạn đợi đâu mà các bạn lại nói uh, đợi Phước này kia, ừ Phước không lợi thì chờ Phước sẽ dạ. đói chết. Dạ. Cũng là vì cái câu mà bạn kia nói đói chết nữa đó mà Phước cũng bị phạt nữa đó. Đói hai ngày á. Nói chung là giờ Phước không muốn nhắc tới nữa. Đã qua rồi có duyên thì Phước sẽ tới giúp mong đừng có chạy theo xe nha chạy theo xe là Phước không có gửi đâu Phước sẽ chạy luôn đó các bạn không có nghĩ đơn giản như là một người chạy theo được rồi hai người chạy theo được ba người chạy theo được rồi bốn người chạy theo được rồi năm người chạy theo được rồi cuối cùng ai cũng vừa thấy phước chạy xe và livestream xong rồi chạy theo hết cái livestream của phước là chủ yếu là để muốn cho các cô chú anh chị đã gửi hỗ trợ và họ biết chẳng hạn như gửi gạo gửi ờ, mì trứng hay là gì đó thì họ biết là ừ Phước vẫn có đi phát Gia Hân phải không? Đúng rồi Gia Hân đúng rồi Gì vậy? tính xuống xin số điện thoại hay gì? Đó, hay Sao hỏi kỹ quá vậy? không có khẩu trang là bà nội à, Vậy hả? Dẫn quá Trời Gia Hân kìa, trời nhìn nhí nhảnh không? rồi xong tiếp nè ai cũng chạy theo hết trơn ai cũng chạy đồ bảo hộ giờ hiện tại là mắc lắm em ơi hết đồ bảo hộ của em đồ bảo hộ em bận sau một ngày về làm phải thay bảo hộ mới một bộ từ 75 ngàn đến 100 101 mà em nghĩ ngày nào cũng thay chịu sao nổi chưa kể là tiền anh em phải đi test nữa tới tới ngày anh em đi test nữa đó ngày mai là anh em bắt đầu đi test tiếp nữa nè test là 6 người là khoảng cỡ một triệu ờ, một triệu ờ, coi một người 170 ngàn mà cô chú anh chị nhân lên cho 6 đây 6 anh em là bao nhiêu tiền 3 ngày test một lần nói chung là các bạn nằm ở trong cuộc các bạn mới hiểu thấy Phước đi phát thì các bạn cứ nghĩ là còn phát ngày nào thì mình vui ngày đó thôi ai có duyên thì sẽ nhận được một phần dê cho 275 cho chú ờ, cho em trai 275

xin hãy à, thông cảm cho anh em không bạn ơi bạn huệ kim trinh bạn đừng có nhây nữa mình nói mình không có ghé là mình không có ghé nha cái cụ đó đó là chắc chắn 100% phần trăm là mình đã phát rồi và đã ra nhận rồi mấy cái hẻm đó là ra xin là kéo ùn ùn ra rồi bởi vì đừng có à, xin một lần hai lần nữa dùm bà cụ nha đưa anh ơi anh không cho thì thôi dạ thì thôi chứ sao giờ giờ này nó không có lên Bình Thủy nữa nha em gần hết đồ rồi cái gì chị sao cái đó là ở đâu cái bạn sau ờ, lưng đâu ờ, phải trung lương là đi vô ngay chỗ mà cái ờ, cái nhà văn hóa hôm mà cô cho mình bọc bánh đó là đi sâu à. trong đó vậy hả à, là trong đó sinh sinh viên nhiều cho chị 6 phần 6 hộ khó khăn sau lưng bệnh viện đa khoa trung ương đi chỗ cái hồi cái chị đó ờ, là hồi cái chị đó ờ, hồi cái chị đó là cái hẻm ờ, hẻm hẻm nào như xe mình vô được không nha chị cái chị mà bên 107 hoàng thụ bữa hổm đội của lữ long đã cho chị gạo cho chị đồ rồi thì mình có gì ăn nấy đi nha chị em chừa mấy cái phần rau này lại cho chung với các hoàn cảnh mà chưa từng cho nha khu bên đó là mình chưa cho cái chị mà thị thủy gì 6 phần đó sau lưng bệnh viện đa khoa trung ương ok em có chiến lên thì anh đường đó nó thông đường đó nó thông qua với ờ, hẻm 51 luôn anh cái gì cái, cái phía sau bệnh viện đa khoa trung ương nó thông qua hẻm 51 luôn Vậy anh đâu biết cổng đó đâu thì để cho anh thuận biết thì anh chạy thôi là cái cái cổng mà bên lần trước chỗ mà cái nhà nhà khu vực á cái nhà mà của mà cũng có mấy người bệnh nằm đúng không mấy người bệnh bên bệnh viện đúng, không hướng đó đúng không đi trong có hẻm 11 đúng không rồi biết rồi gì vô nhà nghỉ luôn hả dạ <laughs> ờ, nhà nghỉ của mấy người nuôi bệnh ờ, <laughs> chứ không phải nhà nghỉ kia đâu anh thuận dạ, dạ. <laughs> rồi Osaka ai đồng lột chén em đi ngoài đường nó có chén <clears throat> luôn á anh đi thẳng đi đường 3 tháng 2 anh quẹo qua luôn phát xong đó là mình anh em mình rút về được có một cái bạn ở hẻm 345 ờ, Nguyễn Cừ nói dài em em liên hệ hỏi thuốc nào với em ờ có trên sách có lưu á em Nguyễn Thi này hôm bữa mới sinh rồi bữa nay sinh nữa kìa bệnh viện đột quỵ vô thuốc ở trong cầu chỗ bệnh viện Châu chạy vô trong luôn qua bệnh viện ờ, Phan Nhi mới rồi ờ, mới đó, em rồi đó giáp chốt chứ không điện rồi điện rồi em này điện rồi phải không điện rồi ờ vậy đó hả trời ơi sao mà nó nằm bên Nguyễn Cường nói dài mà tốt giáp giáp giáp với luôn hả nó nằm nguyên tụi nó về đâm thẳng đi khánh mà ờ. ừ. bệnh viện tim mạch đột quỵ sài gòn vậy chỗ đó vô trong đó sinh viên nhiều lắm luôn ấy nữa hả tám ba d một d một ba bốn năm năm theo anh được chưa ok em ơi chợ gì em ơi <laughs> gì tới, đây gì tới đây đang đi tới hẻm ờ, phía sau bệnh viện đa khoa trung ương nha là vâng, sau này là chị chị vượt kịp hơn nói đi tao lật camera lại liền kìa gì hát hay kìa chương này bữa hổm nghe cái Winmap nó con có cho rồi mà cô anh có người yêu đâu mà anh cũ với mới hoài thật <laughs> dạ, điều xấu tôi nữa rồi <laughs> thôi nhìn đói nghe gì bơ <laughs> em có qua đâu bơ em chụp chốt liêu liêu liêu liêu mấy giờ bữa nay mấy giờ cưng trực 12 giờ khuya em trực tới 6 giờ sáng về ngủ đã luôn Thế rồi vậy sao mai mày đi test chi ờ ừ. mai anh lo đầu em dậy được lúc chưa thì em đi chưa đi anh alo rồi dậy đi test dạ test cùng cho nó test thì test lượt một sáu thằng chứ uh, test đi lẻ tẻ lẻ tẻ làm chi chọt mũi nữa từ 6 giờ chiều mai em chụp tới 12 giờ tối trời ơi à, vậy là khuya đang chụp tới sáng rồi tới chiều mai mới chụp lại mà rồi mai có tôm nè ok <laughs> người yêu cũ người yêu <laughs> không <laughs> Di này nó không có đầu giống miền kia nó không, chạy đâu chạy rồi đó ừ, Di nó chân dài hơn ừ, nó chạy <laughs> nó chặt đầu xe Di là hot nhất chiếc xe không đồng chính xác à không test riêng rồi à, bạn ơi mạnh ai nấy test test mẫu gộp đâu có biết được lại test để lấy giấy uh, đi đường anh ơi giờ có ai chụp thế em ngày đâu em bị suy dinh dưỡng quá à. <laughs> chết cảm ho sau mũi nó chương test lên hai vạch á ghê vậy nói chứ à, để Quẹo đây phải không à, coi khỏe khỏe thì chật chứ tối nay thấy gán à, rượu đêm nay à, xì quá xì vô <laughs> quậy vô 6 triệu 12 quyết đúng rồi đêm nay em gắn dưỡng mà em chơi lớn đến nay đó mai là em lật sao em luôn á đâu có tối nay em nói rồi ai ra em đập què vợ để trời Lâm Nguyễn Lâm Nguyễn uh, bình luận anh tưởng là Lâm Khanh không chứ hết hồn chứ dạ. liễu liều liều mai đi nữa nè liễu liều liều sáu giờ về rồi ờ, 6 mai, mai nghỉ chợt liễu liều liều sáu phần là sáu hộ hả ờ, là ở đây là mình sáu hộ luôn á hả vậy hả Vinh ờ, sáu bao gạo xuống trước đi để nè để dài luôn đi rồi mạnh hay không mà để để để ừ để gốc nào cũng được để gốc thôi rồi lấy cái đi vô để đây này gì ngay đầu hẻm 11 nha ngay bệnh viện đa khoa lấy 6 phần rau luôn áo phần hai, hai, hai bịch rau nữa với 6 bịch mì trứng còn không còn bịch rau nào không còn một bọc duy nhất rồi ok rồi 6 phần Để tôm sáng ăn rồi rồi né ra một cái cho mấy cô chú đó ờ, lấy một cái đi qua rồi này chị lên lấy trước đi chị lấy ở đầu này trước đi rồi rồi ok chị rồi rồi xong rồi chị đi vô rồi tới chị kia rồi rồi từ từ từ từ từ từ rồi rồi từ từ ai cũng có phần mà rồi bé đó rồi ok chị chờ quên chị kêu bằng bé luôn rồi ok người phần rồi ok chúc sức khỏe mọi người để coi rồi rồi ok em rồi đây để coi còn còn rau không còn một bịch rau một á hả ừ. rồi còn bịch rau một luôn còn bịch rau ờ, một từ uh, bệnh viện đa khoa trung ương dòng về ờ, nguyễn cừ nói dài về tới nhà có ai đây ghé lấy thì mình gửi luôn nha không có đi xa vòng về luôn rồi hết rồi ơi xong 97 phần ngày hôm nay hết luôn 97 phần uh, à, 97 phần nhưng trăm phần đi trăm phần thì tương đương với uh, 500 kg gạo và ba cái đồ lặt vặt nữa dạo này hàng ngày không có phát nổi nhiều rồi mấy bữa đầu thì phát ngày tấn cũng có tấn mấy cũng có dạo này đuối hết rồi chín mươi à, chín mươi bảy phần thì à, mong là ở trong đó dao động khoảng được 80 à, 80 hộ nhận được còn 17 phần kia thì hên xui hết phải không thì đó mình đưa thì đưa đủ đó còn cái vấn đề mà thì nhận thì nhận được hết đó còn vấn đề là bao nhiêu hộ nhận thì bởi vì mong là 97 phần sẽ được 80 hộ thôi à, tức là trong đó thì có ờ, những hộ kia thì mình không biết hên xui không thể nào là tỷ lệ 100 phần trăm hết được tính ra hàng đó rảnh luôn ha còn chỉ có một phần thôi nhé phần cuối cùng đoạn đường từ à, bệnh viện đa khoa trung ương về tới khu đại ngân đi trên nguyễn cự nói dài nha còn ai ở mé đây thì ghé anh em mình gửi luôn nha và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào ngày mai nhé bữa nay đi hồi nãy là lúc à, lúc bữa nay mình đi sớm á trời nếu tính ra bữa nay phát cũng 3 tiếng hồ 3 tiếng mấy về cũng sớm đâu quay quay lại cũng 10 rưỡi rồi về tới dưới là 10 rưỡi rồi về chạy về chạy chạy dài dài về không ý ý nói là bà con nhận thẳng tay nhưng mà trong cái số đó thì có là trong gia đình đó em hiểu không ý anh nói là trong gia đình hai người ba người nhận á thì mình không biết cái đó là hên xui <laughs> <clears throat> tại vì họ nói là không có cho họ nói với mình là ở riêng ở riêng không à nhưng mà vấn đề phát đó thì mình đâu có biết được chỉ tin nhau thôi lại hồi chiều phước điếm là 97 phần rau dạ em ở khu cư đại ngân á khu đô thị đại ngân nhưng mà dạ. của em vô sâu tuốt ở trong hẻm á sao á không có khả năng mà ở nhà mặt tiền đâu cố gắng ngày nào cũng ờ, từ đây tới dịch ngày trăm phần trăm phần còn 8 ngày nữa thì tính ra cũng khoảng 4 năm 4 năm tấn gạo nữa nhưng mà hiện tại gạo ở kho là chỉ còn có thể uh, uh, một tấn bao 50 50 một tấn một tấn mốt năm chục chỉ bao lẻ còn chắc khoảng một tấn ba còn một tấn ba gạo là có thể phát được hai ngày đến 3 ngày nữa cao lắm là 3 ngày nữa là hết gạo tới đó thì mong là có ai hỗ trợ gạo nữa thì hỗ trợ nhé đối với trái chuối rồi đấy và mì nữa ui nói chung là mỗi ngày là phải chuẩn bị rất là nhiều đồ cũng hai tháng mấy nay rồi còn gã tính tới thời điểm giờ mà ngày nào cũng đi phát trăm phần trăm mấy phần là cũng hay lắm ha cô chú anh chị trong đó thì giai đoạn đầu thì cũng có tiền của mạnh hùng quân hỗ trợ đó nhưng mà từ từ nữa là không còn nữa nhé là bắt đầu là chơi tiền nhà nha tiền phước bán bánh trung thu với lại à, bán à, súng à, khử khuẩn bán cái banh cái vốn luôn hiện tại phước còn khoảng một uh, sáu chục hộp sáu chục hộp chưa ra lò với ở nhà còn uh, 50 60 khoảng 120 hộp hay 120 hộp bánh trung thu và khoảng 70 à, cây súng khử khuẩn cô chú anh chị nào có sử dụng súng khử khuẩn hay là à, ăn bánh trung thu thì ủng hộ Phước nha khoảng 10 ngày nữa là Phước ra cái lô cuối cùng 60 hộp hiện tại là Phước mới ra một cái lô ngày hôm nay 60 hộp là mới ton luôn bánh nóng hổi luôn ủng hộ Phước nhé còn uh, chưa kể là phải đi mai đi test nè 10 còn ờ, coi tám chín ngày là phải test thêm cỡ hai lần đến 3 lần nữa một lần test là khoảng 6 ờ, người là khoảng một triệu ba đi không tới một người 200 ngàn thì 6 người triệu 2 cỡ khoảng một ờ, triệu khoảng một triệu 2 lần một lần là 179 nhân trăm gì 170 180 180 phải không 180 đó tám mà trừ ngàn là còn một trăm bảy à, gì một trăm bảy à, chín chín gì đó bảy mươi chín ừ, trăm bảy mươi chín ngàn trời biết hết biết đường luôn rồi biết bị sản qua dịch anh có xây nhà mới qua dịch anh chỉ có uh, cất máy ấm thôi em máy ấm là cái dự định của anh trước dịch nữa lần đã xong hết trơn rồi chuẩn bị khởi công ở nhà dịch tới giờ luôn máy ấm nơi nuôi dưỡng <laughs> là những cụ già neo đơn nhé khoảng 100 cụ cái mô hình đẹp lắm cái máy ấm là <clears throat> phước tính từ cái giường luôn cái vị trí luôn nói chung là thoáng đẹp cô chú anh chị nhớ à, theo dõi nha mong cho hết dịch nha để cái dự án này à, được khởi công nha chắc chắn là sẽ khởi công rồi đó khi hết dịch là phước sẽ khởi công đó dạ. bản vẽ thiết kế đâu đầy đủ đất là đã có luôn rồi giờ là chỉ có khởi công thôi mình đã về tới chuồng về tới chuồng rồi thôi vậy à, một lần nữa xin à, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha hẹn gặp lại bye bye luôn này Di ơi bye bye, luôn anh Thuận bye bye mọi người bye, bye mọi người đây là quán của anh Thuận nha Đại Ngân Food Beer điểm tập kết hàng ngày của anh em mình tập kết đồ đạt bữa nay ế một phần rau <laughs> chở đi thì thấy <laughs> khí thế lắm về còn được có con bịch <laughs> xong ai bé thỏ hả bé thỏ hả trời ơi trời nó đứng nó nó đứng nó nói với thỏ mà gì đó đây đại ngân phút bia nhé bye bye và hẹn gặp lại nè gạo muốn quanh này còn có nhiều này thấy không bi bây giờ bán bi chào thì còn với lại trong đây còn được tấn mấy nè đâu nó dốc cô chú anh chị nè nhưng mà bao 50 cơ mà mình phải uh, chiết ra chiết ra bao ờ, bao năm với hồi sáng Phước mua nè Phước mua mấy bao lẻ này nè để mình về mình chiết ra bao 5 kg nè rồi về để uh, chiết ra hột gà thì còn được nhiêu đây rồi bye bye nhé hẹn gặp lại cô chú anh chị nhé